Phew. Alright, quay trở lại với kênh nè Để xem thử hôm nay có có ai nhấn gì không nha Hey hey, chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là đàn kia anh đây và mình xin lỗi vì phải đợi các bạn đợi lâu với cái việc ừ, video mới của mình trên kênh này thì các bạn đã thấy đấy có video là 4 tháng trước thấy nó cách xe nhất là 4 tháng 2 tháng với 3 tuần ừ, giống như là mỗi video là mỗi tháng ấy thì à, có, hạt có thể có video là tới tổng mất tới tận 2 tháng mới có lại thì xin lỗi vì đã phải ờ, đợi các bạn đợi lâu như thế này do là mình hơi bằng miệng chút xíu hạt con một phần vài phần nhỏ đây cho mình lười về đây và mình sẽ có thông báo mới cho kênh mình là bắt đầu từ hôm nay mình sẽ bắt đầu quay lại không như mấy ờ, cái lần này nữa đâu <laughs> và lúc đó mình cũng sẽ tạo ra một cái kênh mới đó chính là kỳ anh gaming đây cái kênh kỳ anh gaming này rất là mới đây nó mới có ba sụp rồi do mình chưa đăng gì trên đó hết nên là những ai mà thích ừ, chơi game thích xem mấy video chơi game ấy thì các bạn có thể xem trên kênh mới của mình đó chính là kỳ anh gaming này nha rồi và về giờ kết thúc rồi đấy hết rồi thì uh, chúc các bạn một ngày tốt lành và bắt đầu từ đây mình sẽ quay lại nha vậy xin chào các bạn và bye bye